Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Hầm chui Lê Văn Lương Vành Đai 3 là một trong những dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội. Bởi tình trạng thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trên cung đường này. Vậy nhưng tháng 2 năm 2022 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội lại trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải xem xét thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương, Vành Đai 3. Theo đó, tiến độ của dự án bị lùi lại khoảng 6 tháng – Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương, Hà Nội được khởi công từ tháng 10 năm 2020 với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Trong đó, giá trị dự toán xây dựng là hơn 341 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 18 tháng. Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương, vành đai 3, tại nút giao Lê Văn Lương, Khuất Di Tiến, Tố Hữu, có tổng chiều dài hầm và gờ chắn hai đầu hầm là 475 m. Sau khi hầm chui Lê Văn Lương được xây dựng, nút giao sẽ có tổng cộng 10 làn xe theo hướng Lê Văn Lương, Tố Hữu và ngược lại, thay vì 8 làn xe như hiện nay, góp phần giải quyết xung đột giao thông tại đây, từng bước hoàn chỉnh giao thông thủ đô theo quy hoạch được duyệt. Với những lý do như công tác di rời hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực này rất phức tạp do nhiều đơn vị quản lý. Đặc thù dự án thi công trong nút giao thông có mật độ phương tiện giao thông lớn là nút giao giữa hai tuyến đường huyết mạch trong đô thị. Khi thi công phải xin cấp phép các cơ quan quản lý chuyên ngành, vừa thi công vừa tổ chức đảm bảo an toàn giao thông trên mặt bằng chật hẹp. Đặc biệt, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021, dẫn đến khó khăn về nguồn cung cấp vật tư, vật liệu, rất khó khăn để huy động nhân công, máy móc phục vụ thi công. Trong quá trình thi công, nhiều lần nhà thầu thi công phải tạm dừng, nên tháng 2 năm 2022 vừa qua, liên danh nhà thầu tập đoàn Sienco 4, công ty cổ phần Fecon, công ty cổ phần thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng đã có văn bản đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án đến tháng 10 năm 2022. Như vậy, dự án lùi thời hạn so với kế hoạch đặt ra ban đầu, từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022, kéo dài thêm 6 tháng. Đến thời điểm này, những khó khăn vướng mắc của dự án hầm chui Lê Văn Lương, vành đai 3 đã cơ bản được tháo gỡ. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện, quyết tâm đưa dự án về đích đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Không khí thi công trên công trường hầm chui Lê Văn Lương, Vành Đai Ba những ngày này rất khẩn trương. Hàng trăm công nhân, máy móc được tăng cường trên mọi mũi thi công. Ở phía đầu đường Lê Văn Lương, công nhân đang đẩy nhanh tiến độ hạng mục đào đất. Ở phía đầu đường Tố Hữu, công nhân chia thành từng tốp, tỉ mỉ xử lý chống thấm khi đã hoàn thành hạng mục móng hầm. Hầm chui Lê Văn Lương Vành Đai 3 là hầm chui thi công khó nhất trong số 3 hầm trên tuyến đường Vành Đai 3 đã và đang triển khai. Trong đó có hầm chui Thanh Xuân, Trung Hòa và Lê Văn Lương, Vành Đai 3. Điều kiện mặt bằng thi công chật hẹp, vừa thi công vừa phải tổ chức giao thông rất phức tạp. Nhiều phần việc như đào đất, đổ bê tông, vận chuyển đất thải ra khỏi công trường chỉ có thể thực hiện từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Đường Tố Hữu Lê Văn Lương chỉ rộng 40 mét, trong khi các hầm khác có bề rộng từ 60 đến 80 mét, nên cũng ảnh hưởng tới việc thi công. Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn nước rút. Nhà thầu đã hoàn thành khoảng hơn 60% khối lượng công việc và đang đẩy nhanh tiến độ. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 4 năm 2022 sẽ hoàn thành giai đoạn 2 để thông xe kỹ thuật và chuyển sang giai đoạn 3 của dự án là thi công các đốt hầm kín và hầm hở ở phía đường Tố Hữu và Lê Văn Lương. Theo kế hoạch của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, toàn bộ phần việc của giai đoạn 3 như đóng cọc, đào và thi công các đốt hầm kín, hầm hở sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 8. Khâu hoàn thiện, thảm bê tông nhựa, sơn kẻ và tổ chức giao thông đồng bộ sẽ hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 để đưa dự án về đích đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 tới.